chào anh em chào anh em chào anh em buổi sáng hello anh em buổi sáng thì bây giờ bây giờ á bây giờ là đang hình như là quy đổi có khuyến mại tức là đang có sự kiện là anh em nạp nạp thẻ như có được 50 phần trăm mình lúc này là mình nạp mấy trăm á mình nạp 400 à 400 500 là được ngàn 2 RP nè được uh, ít 50 được thêm 50 phần trăm RP đây để mình chơi uh, sự kiện uh, vũ khí tối thượng Đấy, tỷ phú thời gian qua căng đâu để xem để xem cái sự kiện này như nào như là cũng như mọi sự kiện khác là tức là là quay à, à quay sổ số à xúc sắc xúc sắc là xúc sắc đấy mỗi lần là 20 np à cái này đổi đá thời gian đá thời gian thì trang phục gì đấy à đá thời gian á, thì uh, có trang phục uh, skin hàng hiệu xịn sò à? à skin hàng hiệu à được được đấy được được đỉnh đỉnh Đây là được skin hàng hiệu còn bên này là cái gì bên pin năng lượng là gì à còn bên pin năng lượng là được uh, skin mới skin vũ khí tối thượng đúng không à chà càng càng càng càng nhưng mà nhưng mà năm con này đều để xem Lucian Lucian Echo Fiora với lại là Panthel à? Red nhưng mà năm skin này mà cái skin mà mình thích nhất thì chắc là chắc là thường red hoặc là lucian thường red hoặc là lucian vì ba con này mình không chơi ra mình biết chơi thôi chứ cũng không ghiền lắm Echo không ghiền lắm theo không ghiền Câu ghiền The Red, cái ghiền Lucian Tạm được chắc là mình lấy The Red à, Ok Ok baby chắc là lấy The Red anh em ạ Let's go nha, let's go nha mấy baby Xúc sắc Ủa thời gian à đá thời gian à ui mới xúc sắc mà được đá thời gian đối hả phải trưởng thế là lời hay lỗ ta ui oh, không không không không thích lấy đường đâu tôi thích pin năng lượng hoặc là đá thời gian thôi nhưng mà một cục khoảng cái này là tối đa là bao nhiêu à cái này nó chỉ có một cục thôi anh em ạ à là đá thời gian là chỉ có đúng một cục thôi còn pin năng lượng thì có 7 cục này, 5 cục, 4 cục, 3 cục, 6 cục, 6 cục, 8 cục. Maximum là 8 cục. À càng càng càng càng đấy. Ui, ờ ừ, ngon ngon ngon. 30 cục. À tôi cần 30 cục uh, đã thời gian. Ui! Lời lời nha 8 cục nha 8 cục đó nha <laughs> thế là được bao nhiêu cục của ta nên là tôi được 8 cục à tôi được 8 cục pin uh, năng lượng ai chà càng phết nhở mẹ đúng ngay cái cái pin năng lượng thơm đấy ủa được đã thời gian ngon ngon ngon ngon pin mẹ đỏ thế ăn hiếu đỏ thế nhở vừa lổ lổ rừng hay test là lổ 69 bạn bạn đã đi vào ô đặc biệt xúc sắc siêu phàm à xúc sắc siêu phàm là cái cái cái gì nhỉ xúc sắc siêu phàm là cái gì à <laughs> ờ, để để để để để, để tôi tính để tôi tính anh em nha một hai một hai ba bốn nhưng mà lấy bốn thì được 7 cái 7 4 5 6 7 8 ở đâu mà được 6 thôi à tức là 1 2 3 4 5 6 là maximum là 25 kỷ vật tối thượng cộng tôi lấy ờ, một hai ba bốn lấy bốn đi lấy bốn đi ui kinh quá nhở rồi sao à càng càng càng càng càng được được hợp lý hợp lý phết ờ, ờ, ok ok ok ok được hiểu hiểu anh em mà hiểu mà anh hiểu anh hiểu thông minh mà 25 chỉ được gọ ok kỷ vực này hình như là đổ để lấy khung với sao đâu để mình xem thử kỷ vực à kỷ vực này là để làm gì cái này đúng không kỷ vực tối thượng là đúng không kỷ vực này là để lấy là Lucent vũ khí tối thượng và hàng hiệu biểu tượng à? à tức là lấy khung tức là đổi khung đổi khung này à, ok vào quay tiếp thôi vào quay tiếp thôi hiện tại là được 31 cái rồi bạn vào ô đặc biệt siêu khuyến mại lại siêu khuyến mại à? là sao là giờ sao à là là là bây giờ là đổ xúc sắc là được 5 đp thôi à căng quá nhỉ ngon ngon ngon ngon được rồi đó rồi đã thời gian được đã thời gian được 4 viên ui này giờ quay mà được 4 viên đã thối là được 8 viên ngon lại ngon 42 hai, tức là được nửa cái anh em ạ ui lại ngon the fuck ở viên tối thượng bảy viên ui đó ba pin được ba pin ok ngon sáu viên ngon bây giờ đổ ra hai nhé xúc sắc ra hai để lấy 8 viên nhá anh hiếu là là là được rồi được rồi ngon bảy pin ngon sắp sắp sắp đũa sắp đũa anh em ạ ngon lại ngon cái đá này là 30 viên 30 viên là đổ được skin ờ, hàng hiệu còn cái này là được 68 viên là đổ được uh, skin tối thượng

4 hoặc là 5 chỉ có 4 thì chỉ có 4 bây giờ 4 được 4 cái đầu thánh rồi còn lại năm giờ Chết rồi, chết rồi, chết rồi hai một hai hai hoặc là năm một hai ba 4, năm hai hoặc năm hai năm hai năm năm hai năm hai hai năm hai năm 5, 2, 5, 2, 5 Rồi, ngon Đủ tiền, đủ tiền, đủ tiền đổi, thế là đổi thread Thế là bây giờ đổi thread đây là đổi uh, ờ, Lucian ta Thread là đắt nhất anh em ạ Thôi cứ uh, auto đắt nhất là đẹp nhất ok cứ đắt nhất là đẹp nhất không nói nhiều đắt là ông tu đẹp thế thôi cái logic này như này cho nó nhanh đắt là ông tu đẹp thế thôi cái logic này như này cho nó nhanh đắt là đẹp ok để tôi tôi thử tôi thử vô tôi test thử đắt là ông tu đẹp không nói nhiều <laughs> cái logic mẹ nông thôn vãi trưởng cứ đắt cứ chọn lấy cái gì đắt tiền là hàng hiệu không nói nhiều bây giờ ok anh em Ủa đâu rồi? Ủa, ủa, ủa. A few moments later. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa một ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé. Để tôi ao ra vào lại. Hả? Bộ sưu tập nhấp nháy kìa ăn hả? Bộ sưu tập nhấp nháy hả? À? À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Đây rồi, có rồi tôi cặp lên Rồi tôi nhanh đi, tôi nhanh ít phút đi Ok, cho ít tiền, cho ít tiền Cho ít tiền bạn ơi Dừng lại không được à Cho ít tiền bạn ơi Rồi Làm cái gì ok Let's go, let's go Tắt cái này xuống Ẩn cái này xuống rồi để xem thử nhá xem thử cái sự tiêu như nào nhá lồng đèn uhm... lồng đèn tiêu e áng tử ui ui áng tử áng tử ơ ơ áng tử anh em thấy skin này sao nhỉ skin này làm luôn con sấn à ui lấn đầu nhiều này skin này à để anti anti xem thử cái này là cho là cái cổng mẹ kháng đài không gian đấy đúng không của vị tối thượng đấy cái này nếu mà theo mà gọi là theo mà review mà gọi là đánh giá đỉnh cấp gọi là hồi mana đi hồi mana cho tí hồi mana đi bạn ơi hồi mana rồi ok phim này nếu mà theo mà đánh giá mà theo ở trên cái cái cương vị là là một người chơi thì cảm thấy nó bình thường cảm thấy nó bình thường nhưng mà theo như mình đứng trên cái cương vị mà một người chơi mà đi uh, sưu tập skin á skin như tôi á như tôi hay kiểu mở rương mở riết á thì thấy nó được nó cho nó gọi là vào cái, uh, cái danh sách cho nó nhiều thì được nói chung là anh em bỏ ra là 400 dp để mà, mà đầu tư cái một cái vé thì tính ra được chứ mà chơi mấy cái mini ờ, mấy cái event với lại là để mà đổi cái hàng hiệu này mình thấy cái hàng hiệu này ok nè cái hàng hiệu ở ngoài này nè thì cảm giác uh, xịn sò đấy thì như mà mấy cái nick và full skin mình đang đang sở hữu á thì đa số thường thường là nó thiếu nó bị thiếu cái bộ hàng hiệu đấy cái bộ này đã thường thường là nó bị thiếu chắc loại cái thường bên các kiểu đấy như như này thường thường là bị thiếu nhưng mà được chắc là chắc là mấy ngày nữa mình sẽ nạp tiền vào mấy nước kia mình mở hàng hiệu mình mở mấy cái loại thế thành binh cho nó full ờ chỉ có thế thôi cho mình mở cho nó full thôi chắc được chắc ổn áp chắc được à, Toshiba cày kỷ vực cày kỷ vực để đổi Lucent hàng hiệu ờ chắc này tí ờ, tí tí em, em vợ ăn xuyên xong rảnh vô vô cày kỷ vực giúp ăn với nhá ok ok ok bye bye cái mua cho anh cái con Lucian nạn hiệu Nhưng mà cay nổi không? Nổi, thì cứ chơi game là được thôi Đó Ok, ok vợ Thôi, thế qua chơi xe vợ hàng